đây là một truyện ngắn được ra đời vào năm 1954, thế nhưng có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư, được viết vào năm 1945 trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8 thành công, nhưng sau đó bị thất lạc bàn thảo. Sau đó, hòa bình lập lại vào năm 1954, dựa vào một phần cốt truyện cũ thì Kim Lân đã viết lại trở thành truyện ngắn vợ nhặt và truyện ngắn này thì in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 đúng không nào? Ngày hôm nay, ở trong phần audio văn học này, chị cùng các bạn sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu hai trong số rất nhiều những chi tiết tiêu biểu trong truyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, đó là chi tiết nồi cháo cám và ý nghĩa cách kết thúc truyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Không biết đây có phải là những nội dung mà các bạn đang cần tìm hay không, thế nhưng hy vọng rằng các bạn lúc nào cũng sẽ để chế độ theo dõi kênh YouTube Học Văn Chị Hiên và luôn luôn ủng hộ team chị Hiên trên mọi mặt trận các em nhé. Rồi chúng mình sẽ cùng đến với chi tiết đầu tiên, đó là ý nghĩa của chi tiết nồi cháo cám. Các bạn thân mến, nhà văn Kim Lân đã để cho cái đói quay quắt xe duyên cho một mối tình nhưng cũng đẩy họ đến bên bờ vực. Liệu có nuôi nổi nhau qua cái thì tao đoạn này không? Để rồi bữa cơm đón nàng dâu mới, minh họa rõ nét hơn cho cái thực trạng thảm thương của những con người khốn khổ này. Giữa cái mệt rách chỉ có niêu cháo loãng, một lùm rau chuối thái rối, đĩa muối trắng và nồi cháo cám. Cháo cám dẫu được mẹ già sang trọng gọi là chè khoan, nhưng vẫn không sao xua được cái cảm giác đắng ngắt, chát xít nơi cổ họng. Không sao nén được nỗi tủi hờn đang dâng lên trong tâm trí của mỗi người. Bát cháo cám như đập tan cái không khí vui tươi ở phần đầu của bữa ăn hiện thực về cái đói vô cùng khốc liệt và ảm đạm một lần nữa đã xuất hiện, đe dọa đến hạnh phúc của con người. Đó là một thứ hạnh phúc bé nhỏ, mong manh, vừa mới nhen nhóm ngay lập tức đã bị đe dọa bởi cái đói. Nỗi xót xa buồn tồi thấm trong trang văn của Kim Lân như lan sang người đọc, khiến cho chi tiết nồi cháo cám trở thành một trong những chi tiết gây ra ám ảnh về cái đói với rất nhiều độc giả nhưng vượt lên trên nghĩa tả thực. Bát cháo cám ở đây lại là hình ảnh của giọt nước mắt người sáng, lại là hình ảnh của giọt hạnh phúc người sáng trước mắt ta khi được chứng kiến tấm lòng tình cảm của người mẹ già khốn khó dành cho những đứa con của mình. Bà cụ tứ vừa múc cháo, vừa đùa vui. trẻ khoán đấy, ngon đáo để cơ. Nào phải bà không thấu cái vị đắng ngắt chát xít của cháo cám đâu. Đâu phải bà cũng không hay về tương lai mù xám những đứa con mình Người mẹ già ấy đã cố nén lại nỗi lo lắng thắt lòng Để nghĩ về tương lai cho đôi trẻ đã vượt qua mọi sượng sùng ngần ngại với người con dâu về gia cảnh nhà mình để khơi dậy chút nguồn vui trong không khí của gia đình. Tận cùng của nỗi xót xa, ta lại cảm động được vô cùng trước mênh mông tấm lòng của một người mẹ. Hơn nữa, chẳng phải ngẫu nhiên Kim Lân lại để cho người mẹ già, tuổi tác, xế bóng ngà chiều lại là người khơi dậy niềm vui trong thảm cảnh ngày đói. Là Kim Lân thấy lửa, khơi lửa và tin rằng có lửa ngay trong chính đống cho tường sắp lụi tàn. Thấy mầm xanh của sự sống chẳng những vươn lên từ một thân non hay một đời cây cường tráng mà còn khỏe khoắn vươn lên từ chính một gốc cây sắp tròn cổ thụ. Không nghi ngờ gì nữa, món chè khoán của bà cụ Tứ là một chi tiết Kim Lân đã gửi chọn niềm tin và khát vọng sống của con người. Chi tiết bát cháo cám cũng thể hiện khát khao hạnh phúc của người đàn bà vô danh. Chúng ta có thể thấy hành động của thị khi thị tiếp nhận bát cháo cám và điềm nhiên và vào miệng. chứng kiến gia cảnh bần hàn của anh cô chàng thì nay ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn cái khát vọng có một bến đỗ cho con thuyền phiêu giạt, một tổ ấm rừng chân trong cử chỉ điềm nhiên và miếng cháo cám cử chỉ và thái độ ấy cho thấy thị rất ý tứ và ở giây phút này thị sẵn sàng trở thành người đồng cam cộng khổ với gia đình chàng hạnh phúc mong manh vừa nhen nhóm ấy phải chăng cần lắm những đôi bàn tay nâng niu như vậy lời nói của bà cụ tứ và hành động của người con dâu chính là cách những người phụ nữ giữ gìn bảo vệ và vun đắp cho niềm hạnh phúc mới chớm nở của gia đình mình có thể thấy rằng chi tiết nhỏ làm nên tác phẩm lớn và với việc sáng tạo chi tiết bát cháo cám kim lân không chỉ gợi lại sinh động thảm cảnh ngày đói năm nào mà nhà văn từ đó muốn ca ngợi tình người nồng thắm nơi những tấm lòng thuần hậu và chất phác. Đó cũng là minh chứng cho tình mẹ bao la, mênh mông và đó cũng là minh chứng cho những con người trong năm đói ấy, họ vẫn không thôi yêu thương, hạnh phúc Mặc dù nhỏ giọt trong đại dương, thế nhưng họ vẫn đang nương tựa vào nhau để cùng sẻ chia và cùng hy vọng. Đó là chi tiết đầu tiên, chi tiết bát cháo cảm. Chúng ta còn có thêm một phần nữa cũng rất đáng chú ý ở trong chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, đó chính là cách kết thúc chuyện ngắn vợ nhặt. Chị cũng rất muốn có thể đồng thời chia sẻ cùng với các bạn về phần này. Các em sẽ cùng lưu ý với chị nhé. Chuyện ngắn vợ nhặt kết thúc với hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ hiện lên trong tâm trí của chàng. Sau lời gợi ý của nhân vật người vợ nhặt, lòng chàng lúc bấy giờ bắt đầu xuất hiện một chút tiếc nuối vẩn vơ khó hiểu và chúng ta thấy rằng đây là một cách kết thúc mở có nghĩa là người đọc có thể tiếp tục suy nghĩ về rất nhiều thứ sẽ xảy ra đối với tương lai của chàng thế nhưng có thể nhìn thấy ý nghĩa nội dung được thể hiện qua cách kết thúc chuyện ngắn vợ nhặt Hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ hiện lên trong tâm trí của chàng, vừa gợi ra cảnh ngộ đói khát thê thảm, vừa gợi ra những tín hiệu của cuộc cách mạng, cả hai đều là những cái nét chân thực trong cuộc sống lúc bấy giờ và kết thúc truyện cũng đã góp phần thể hiện tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân, trân trọng niềm khao khát sống ngay trên bờ vực cái chết của người lao động nghèo và niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng, vào sự thành công của cách mạng. Đó là ý nghĩa về nội dung. Còn nếu như xét trên ý nghĩa về phương diện nghệ thuật thì có thể thấy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 nhà văn Kim Lân. Chị hy vọng rằng với phần hướng dẫn, với phần chia sẻ trong audio văn học này thì các bạn đã có thể hiểu thêm về những chi tiết đặc sắc trong truyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Chị rất mong rằng những cái phần audio của học văn chị Hiên sẽ được các bạn ủng hộ và đừng quên nhấn nút theo dõi và dành một like hay là một comment cho phần audio văn học này để chị có thêm thật nhiều động lực làm những cái audio thật hay để gửi đến các bạn nhé. Rất cảm ơn các em vì đã lắng nghe phần audio này cực kỳ kỹ càng và chị tin với những cái phần audio văn học của chị, các em sẽ mở ra được một thế giới vô cùng tuyệt vời với những cảm xúc trong văn học. Chúc cho các bạn của chị sẽ ngày càng yêu môn văn hơn và cảm nhận được những điều tuyệt vời từ môn học này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những audio tiếp theo.